Ok luôn anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Ủa, cái chuyện này toàn top server anh em ạ Căng rồi, chuyện này căng này Chơi cái gì đấy Hôm nay chơi vẫn theo yêu cầu nhá anh em nhá Tôi sẽ chọn một cái layup theo yêu cầu Để xem là nó ra bài như nào tôi sẽ chơi theo cái bài đấy Tất nhiên là hôm nay sẽ phải chọn một cái layup mà anh em yêu cầu Tuy nhiên là nó sẽ phải là một cái layup mạnh Để chơi ở trong cái lobby nhiều những cái cao thủ như thế này Lobby rất gắt Toàn top server thôi anh em ạ Nhìn qua có sạt boy với cả sim simple kia là top server Ngoài ra cái thằng Fanda 2 kia là cũng có cái khung queen là đánh chắc cũng kinh <clears throat> à, Avenger Clyde Ok Chị Clyde Clyde được không?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 trên kênh Cảm ơn anh em Quốc Sới rất nhiều Cùng với đó tôi xin được cảm ơn Lại là anh em Đào Hứa Trọng Tín anh em Asen, anh em Đỗ Đức Mạnh và anh em Hải Biếu đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ cho tôi và ủng hộ cho kênh. Đó, lấy làm cái động lực để tôi tiếp tục ra những clip hay ho để phục vụ anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đặc biệt là tôi xin được cảm ơn anh em Hải Biếu. Anh em Hải Biếu đã có 15 tháng là đăng ký hội viên trên kênh. Anh em Hải Biếu hiện là anh em có số lượt đăng ký hội viên theo tháng là dài nhất và nhiều nhất ở trên kênh. Cảm ơn anh em Hải Biếu rất nhiều. Và để kỷ niệm cho 15 tháng anh em Hải Biếu đã đóng góp ủng hộ cho kênh đăng ký hội viên trên kênh thì tôi rất muốn là có một món quà tặng anh em Hải Biếu. Anh em Hải Biếu thích tôi chơi cái gì thì anh em Hải Biếu có thể là uh, comment nhá. Anh em Hải Biếu yêu cầu tôi sẽ cố gắng để tôi thực hiện cái live up đó của anh em để tôi tặng anh em nhá. Ok. Và nhân tiện đây thì tôi cũng xin có một chút thông báo đến các anh em hội viên Đấy là anh em có một cái quyền lợi mà anh em vẫn chưa biết Có nhiều anh em chưa biết đâu Đấy chính là đến cái ngày sinh nhật của anh em ấy Các anh em hội viên mà đến cái ngày sinh nhật thì anh em uh, Cứ mạnh dạng anh em thông báo với tôi nhá Tôi sẽ gửi tặng anh em một cái clip mà anh em yêu cầu Đấy và cái clip đấy sẽ ra vào đúng cái ngày sinh nhật của anh em Và trong cái clip đấy nó sẽ có lời chúc mừng của tôi Chúc mừng sinh nhật anh em nhá Hiện tại là có một cái ngày sinh nhật là sắp tới là sinh nhật của anh em Trần Mạnh và vừa mới qua sinh nhật của anh em Bùi Quân Thạch Thì sinh nhật của anh em Bùi Quân Thạch thì thực ra tôi không biết Đến lúc nó qua ngày sinh nhật rồi thì anh em Bùi Quân Thạch mới nói cho tôi Đấy Thì tôi mới biết là cái ngày 14 tháng 9 là ngày sinh nhật của anh em Bùi Quân Thạch Thì tôi cũng xin được chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quân Thạch Tuy nhiên lời chúc mừng sinh nhật này nó sẽ có ở trong một cái clip riêng nhá à, Tôi sẽ cố gắng là tôi sẽ ra trong sớm nhất có thể Có thể là tuần sau Còn trong cái tuần này thì làm clip theo yêu cầu của anh em ở trên kênh thì nó full rồi anh em nhá ảo ảnh phân lộ lên được hai sao chưa nói lên được cái điều gì anh em ạ chưa nói lên được điều gì cả cảm giác bây giờ yếu quá đang đánh chuyện thua ấy từ lấy giờ thua này chưa nói lên được được, được điều gì luôn trông yếu lắm so với cả những cái nhà còn lại ấy, hiện tại là chúng ta đang ở phía dưới sức mạnh rất yếu mà chót áp cấp rồi chả nhẽ lại bây giờ lại lại eco áp <clears throat> cấp mà eco thì nó vừa thọt tiền nó lại vừa bị mất nhiều máu anh em ạ thôi cứ bỏ bài vào đánh bổ củi vậy khổ thật thằng này có ăn được không <clears throat> nếu mà ăn được là sẽ gỡ lại được một chút có được sách ừ, không được rồi khó lắm đấy trông đánh với cả thằng level 4 vẫn thua này <clears throat> khó rồi Quả này là, là Avenger Clay lừa rồi anh em ạ Đánh vội quá, chuyện này là đánh hơi vội Lẽ ra là phải cẩn thận, đánh từ tốn một chút uhm. Lên 6 luôn không? Tôi lại không thích đánh từ tốn cơ Ờ <laughs> Lên 6 luôn Cố mà thắng lấy cuốn sách để gỡ lại anh em ạ đã ờ, đâm lao là phải theo lao thôi tầm này thì bây giờ là nếu mà thắng ấy là sẽ có gì có sách và có đam chứ còn bây giờ mà lại đánh lại bắt đầu lại giữ tiền các thứ thì chắc chết Đấy rồi úi rồi đen nhỉ? đúng quá đen luôn áp cấp gặp ngay thằng cô <coughs> à đây rồi được hai sao à hai sao vào thay cho con nào đây Bây giờ thay cho con Glacier thì có mạnh hơn không? Vẫn chưa biết chơi gì anh em ạ Trận này chưa biết chơi gì Mà có khá nhiều anh em yêu cầu chơi Clyde đấy Rồi để tôi xem là, là, là, là có chơi được Clyde không nhá Có rất nhiều anh em yêu cầu bộ Clyde Có anh em thì yêu cầu bộ Clyde kết hợp 6 Clyde kết hợp 6 Feather Đấy và có anh em thì 6 Clyde kết hợp với cả 6 Goblin 6 <laughs> Đấy toàn những cái bộ lạ nhá Toàn những cái bộ mà nó rất là lạ Nó không giống như là những cái bộ như là 6 Clyde, 6 Glacier Nó là cái bộ huyền thoại rồi Hôm nay chúng ta sẽ không chơi cái bộ đấy Ăn nổi rồi thằng này không Đấy, có cung ba cung kết hợp Exit bắp giáp đúng rồi hay quá vẫn ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không ăn khó khó khó khó khó khó khó khó khó khó khó khó giết lốt đồn cung thôi được rồi thế cũng được giữ máu anh em ạ thế từ cái rau 4 à, đến giờ tôi mới thắng đúng một rau <laughs> được công Dragon lai này bốn lai thì tốt bốn lai bây giờ mạnh lắm nhá Rồi cho bốn lai sớm thì, thì ờ, thì ok Để xem là có được 4 client sớm không 4 client thì thực ra là nếu mà chúng ta có 4 client Thì à, nó sẽ một sao ấy thì nó vẫn mạnh Nhưng mà bây giờ nó mới chỉ có 3 thôi Live Blade Live ra một phát là ngon nghẻ ngay Giờ ra con Live Blade Live hoặc là ra con con um, Agali thì ngon quá Nếu mà ra Agali <coughs> để rồi, có sách nữa lại Thực ra chúng ta chỉ cần một trận thắng thôi là chúng ta sẽ bằng ba trận thắng Quyển quyển sách này nó là hai tiền anh em ạ nó sẽ bằng là ba trận thắng đấy thế nên là nếu mà tính ra là từ lấy giờ tôi thắng hai trận rồi đúng không à, là coi như là chúng ta thắng 6 trận từ đầu game đến giờ ổn không ổn đấy chưa đấy ổn đấy <clears throat> coi như là thắng 6 trận đấy bởi vì thắng là được một tiền mà đúng không thì bây giờ chúng ta là có sách là chúng ta có hai tiền hai lần là bốn tiền rồi thêm bốn trận rồi tính xem là round 11 ờ, gặp thằng nào Simple Chưa gặp Simple Ui gặp đúng là có chuỗi luôn hả To đấy Ăn nổi không nhờ Trông đội hình hơi leo khèo bốn cái like mới ăn được Mà bây giờ có có một con hai sao ở ngoài Đẩy cấp cho con hai sao ở ngoài vào được không Ăn nổi không Đúng rồi Chưa gặp thằng Simple thật Tôi tưởng gặp rồi nhờ Ừ, ăn nổi không nhở Thì vệ từ ngày cho vào thì cũng thêm một chút đam ấy Nhưng mà đội hình leo khèo quá Chưa có Celesi Có cái Celesi Human thì ờ, nó lại không phải là Celesi tăng sức mạnh Ước gì mà rao sau ra được 4 like. Ui không ra rồi Thôi thì phải áp cấp thôi lấy thêm cái chèn thành luôn ghép chèn thành luôn anh em ạ nhưng mà cái cảm giác nó mong manh lắm Cho thị vệ vào Thực ra con thị vệ này nó gây đam Nó không có được nhiều Con này chủ yếu nó là khống chế thôi Chiến thắng nó mong manh lắm Rao này vẫn chưa có cái gì nó gọi là mạnh ở đây cả Mà tôi trận này có vẻ như tôi đánh nó hơi vội anh em ạ Chuyện này đẩy cấp hơi kinh ấy <laughs> Anh em thấy chuyện này tôi đẩy cấp hơi căng ấy Lên một phát là lên 7 luôn Nhưng mà trong khi cơ hội nó rất là mong manh ở đây <clears throat> Toàn một sao Trông mong manh lắm Ôi trông kìa Không được Không ăn được đâu Trông mà thấy không ăn được rồi Nhìn đối thủ toàn hai sao kẹp hai đỏ với cả Goblin giáp to, không có đam. Cay nhở. Thôi chết rồi, tôi tôi tôi, tôi thọt tiền quá anh em ơi. Đau quá. À. Ui đây là 4 like rồi. Phải có 4 like. Ra sớm một round phải ngon không? Ra, ra round trước là có khi là cũng vẫn có cơ hội ăn đấy. 4 like này là mạnh rồi. Thôi được rồi thì bây giờ lại phải từ tốn vậy Tích tiền lên thôi anh em Thực ra tôi chỉ cần thắng một trận ấy là nó sẽ bù cho tôi ba trận Đấy, thắng một trận là coi như là là được thắng ba trận rồi Đánh như bình thường thôi mà Đánh như bình thường có sách thôi mà Sách là tôi cắn luôn Đấy <laughs> Đấy rau này có sách rồi này Nhưng mà là gặp cái thằng Eco Đau tức là bây giờ ấy Cái cái thời điểm là hiện tại ấy là tôi cứ gặp thằng eco là tôi thắng còn gặp những cái thằng khác là tôi thua <laughs> và tôi đang dùng hết tiền để tôi áp bảy đùa thật là như thế luôn trận này có phải đánh hơi coi như là <laughs> ngáo ngáo đá người ta gọi là ngáo đá đấy anh em <clears throat> dã man thật sự thật từ đầu em giờ nhá hai thằng eco gặp hai thằng eco thì thắng đúng không từ cái round 4 đến bây giờ ấy là cứ gặp cái thằng eco là thắng và còn những cái thằng còn lại gặp là bị thua trời nhưng mà hai thằng eco thì tôi cũng đang động viên tự coi như là huyễn hoặc động viên chính bản thân là gặp những cái thằng eco là tôi được là coi như là ba tiền mỗi đao là ờ, hai thằng là tôi được 6 tiền đấy <laughs> đúng không thật là như thế luôn <clears throat> thôi là rồi cố gắng vậy thôi rồi cho xin gặp lốt thằng eco nữa đi <laughs> ôi giời ơi chán đời thật sự à thằng này được thằng này cũng eco này đấy anh em thấy không tôi cứ gặp mấy thằng eco à tôi có khả năng tôi thẳng thằng này được thằng này được thằng này eco mà thằng này eco nhá kẹp eco vào đây này được được được ơ đừng bảo thua nhá đừng bảo thua đừng bảo thua bạn ơi không không không phải thắng phải thắng phải thắng đấy thế tôi được ba tiền rồi à, <laughs> ok thế cứ từ, từ từ tích tiền dần dần đây rồi ui giời lên thêm con nữa đi nào cho lên hai sao cái này uy tín luôn bây giờ mà cứ bình tĩnh không có gì phải vội Thôi trận này chốt bài luôn nhá anh em nhá trận này xem nào trận này nếu mà không có gì thay đổi thì trận này tôi sẽ làm line up theo yêu cầu và tôi sẽ chơi cái bộ là 6 cơ lai kết hợp với 6 goblin anh em nhá yêu cầu này là yêu cầu của rất nhiều người anh em Asen muốn là tôi chơi 12 con 6 Goblin, 6 Clyde kết hợp với cả Warlock Anh em non-stop yêu cầu là chơi 6 Goblin, 6 Clyde nhưng mà chỉ ở level 11 thôi Đơn giản hơn một chút Bạn Sơn Sạc có yêu cầu cũng chơi cái bộ 6 Goblin, 6 Clyde ở level 11 Vân Nhi cũng là 6 Goblin, 6 Clyde ở level 11 Ok Bộ này có rất nhiều người yêu cầu Chính vì thế hôm nay tôi sẽ thực hiện nha anh em nhé bốn bạn yêu cầu Thực ra là tôi cũng có nhiều hơn đấy Nhưng mà tôi không lọc được ra Có nhiều người khác cũng yêu cầu Nhưng mà tôi chưa lọc được hết các cái comment Nên là tôi lấy bốn bạn Đấy để tôi cho vào trong cái phần trích dẫn Nha anh em nhá Thực ra là nhiều hơn Đấy thôi thì hôm nay chơi chúng ta sẽ chơi <clears throat> Mặc dù là tầm này thì vẫn chưa có 6 human để chơi đâu sáu human sách này thì tôi sẽ không giữ được rồi Đội hình yếu phải dùng sách để cắn lên để để lên level thôi anh em Thay cho cái việc là bị thọt tiền vì thua đấy Chứ còn không có coi như là là, là sách để giữ những cái cuốn sách 12 cuốn để lên 11 được đâu Bây giờ chỉ có trông chờ việc là ra được sớm 6 con human thôi <coughs> Đấy Mà nói chung là không có gì thay đổi thì tôi sẽ roll mạnh một chút Để tôi kiếm đủ Đủ bộ cái đã anh em ạ Hết tiền, chắc hết tiền roll Chơi cái bộ này là nó phải phóng khoáng lên chứ đừng có ôm nhiều thua ấy. Riêng chơi cái bộ này là phải xả tiền mạnh ở giai đoạn mà chúng ta có thể thắng. Nó sau này nó đến lúc mà nó yếu rồi là không có cái cuốn sách nào cho chúng ta đâu. Đấy là cố gắng là là, là thôi thì có tiền thì xả sớm. Tầm này 30 tiền là xả được rồi. <clears throat> rồi. Ok nha anh em nhá, xả tiền thôi. Ra nè, ra đây, ra đây, ra đây, ra đi các bạn ơi Ra đi các bạn ơi, ra đi các bạn ơi, ra đi các bạn ơi Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Từ từ nhá, từ từ nhá, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ Từ từ, từ từ, từ từ sáu cờ lai sáu cờ lai đã sáu cờ lai hai glacier Toàn một sao Đấy nhưng mà nó mạnh nhá 6 glide lên rồi là là ok rồi đấy Ổn đấy Tôi nghĩ là ổn đấy Ok Ui gặp thằng Simple luôn này Có ăn nổi không Bây giờ mà ăn được thằng này nữa thì ấm luôn này ừ, Khó lắm Khó lắm anh em ạ Toàn hai sao Zipper hai sao khó Zipper hai sao khó Ăn nổi không Ê đừng đừng đừng đừng đừng, đừng, đừng. Không không không không <laughs> không không không không không không ăn được không ăn được không ăn được khó khó khó khó khó khó khó khó thôi chết rồi, gặp này sớm quá, chết tôi rồi Xả tiền không cắt được chuối Chán thế Ôi ôi anh em ơi, thổi toang rồi Toang rồi anh em ơi Level 7, 20 tiền Anh em nhìn bọn nó kìa Thằng đang có chuỗi thì level 8 Level 8 và thực ra là nó là level 8 là hơn cái số tiền kia đấy Nhưng mà nó vừa mới up cấp chắc là up quá tay thôi Đấy, còn những cái thằng ở dưới thì thằng Eco kia, Fanda 2 kìa, khung Queen kìa Đang chuẩn bị comeback rồi Cũng level 8 50 tiền Những cái thằng còn lại thì level 7 Đấy, tất cả đều 50 tiền hết Còn tôi thì bây giờ lên 8 là cũng hết tiền Đấy, nhưng mà buộc phải thế thôi anh em ạ Up 8 rồi nhét con già vào Có thêm cái cái cái đam gọi là skill clear <clears throat> Biết làm nào bây giờ roll nó không ra thì chết Bộ này phải chơi ở level 9 rồi anh em ạ à. Thôi cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng Khổ thế chứ lại Thắng được thằng nào hay thằng đấy thôi anh em Đấy, thắng mỗi trận thì tôi cũng chỉ có một cuốn sách thôi mà Bây giờ có nên cho 6 human vào không nhở 6 human bây giờ vào thì nó yếu lắm Không có nổi sách đâu Có thắng được đâu Bây giờ chỉ có roll thôi Anh em ạ, à, xả tiền <clears throat> Nhưng mà bây giờ xả thế này thì quá đáng quá nhở Anh em nhìn thấy tôi bây giờ tôi đã thuật tiền rồi tôi còn năng yếu cơ Tôi đang ở top 4 ở dưới lên đấy Đã hết tiền rồi lại còn còn yếu nữa Thôi chết rồi trận này xuống hố cao lắm này <clears throat> Có nên xả tiền không nhở Thực ra thì hai cái người còn lại mà tôi chưa gặp là cái những cái người mà chơi cái đội hình Hunter với với cả God thì gót người nước thì bọn Clyde nó không sợ lắm Hunter thì cũng không sợ lắm Clyde nó counter bọn ấy Đây Hunter này thì sợ gì đâu Giáp to mà Hunter này chưa đến lúc sợ <coughs> Ơ kìa <laughs> Thôi xong rồi mà Thua Thua cái thằng mà đang có chuỗi thua như này Tức là tôi còn yếu hơn cả cái thằng có chuỗi thua Thế lại ui rồng hai đây rồi, đây rồi, cơ hội đây rồi anh em ơi. Thôi đùa. Xuống đồ cho rồng á. Vãi tè. Ra con Avenger Clyde đầu game nhưng mà nó là Avenger lừa anh em ạ. Bây giờ lại phải chơi rồng. <clears throat> nhưng mà không có đồ cho rồng thế mới cay. Chơi có đồ cho rồng đâu, có lấy đồ cho rồng đâu. Khổ. Thôi được rồi thì cố gắng thôi được từng nào hay từng đấy anh em ạ mà tôi vẫn chưa dám là cho cho cho sáu human vào đâu đấy có thể thua bất cứ lúc nào Chỉ cần bỏ 6 glide đi thôi là thua ngay Chính vì thế là bây giờ là là chúng ta sẽ phải để dành để chúng ta lên 9 Lên 9 được thì là ngon Lên 9 là ngon nghẻ luôn Có thêm 3 mét Lên 9 là có 3 mét này Kết hợp với cả 6 glide Đấy 6 glide 3 mét 6 human nữa là ok rồi Ui rồi ôi nó chói đúng con rồng ạ à. Ôi xong rồi Cứu giá rồng ơi Cứu giá cứu giá được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được, được, được, được, được, trông có vẻ được đấy. Được, giáp to, giáp to, giáp to, được. Hay. Kháng phép to, kháng phép to bạn ơi, kháng phép to. Được rồi. Ok. Churchill từng cuốn sách <laughs> Churchill từng cuốn sách anh em ạ Dã dạ, man thật sự Bao giờ nó mới lên chín cho tôi đây Còn lâu lắm <coughs> Thôi được rồi Không sao Chúng ta cũng sẽ có sáu, à, Cũng sẽ có là bốn cuốn sách ở round này Và chúng ta sẽ có thêm Tính ra là cũng được 8 tiền ở round này Thế là ok rồi Hơi thọt anh em ạ Hơi thọt mà rất là đen là là không cắt chuối được cái thằng Simple hai lần đen Giá nhưng mà con Dragon Cline nó ra sớm hơn Thì có khả năng là cắt được đấy Cắt được chuối lúc đấy thì có tiền áp chín Trận này hơi thọt So với cả những cái người còn lại là tôi là thọt nhất rồi đấy Tiền là thọt nhất luôn Cái thằng uh, Queen ấy, thằng Fanda kìa nó đang Trên cái con đường mà nó sẽ lên là, là, là level 10 ấy eco nó eco ngon quá eco không có ai phá anh em ạ không có ai phá bây giờ đang ở level 9 34 tiền rồi à. lên 9 đủ bộ anh em ơi bây giờ round 21 thực ra cái đội hình này ở round 21 là vẫn chơi được nói là là là, là bị thọt thì thọt đấy nhưng mà chỉ cần thắng thôi thì nó lại cái câu chuyện nó lại khác ngay Đấy thắng hai trận thôi là gỡ hết anh em ạ. Thọt thì thọt thôi. Thọt là chỉ thọt cái lúc mà mà mà chúng ta không thắng thôi nhưng mà nếu mà chúng ta đã xác định là thắng được ấy, thì u sổ rồi anh em biết không? Mỗi trận thắng là chúng ta có 8 tiền anh em ạ, 9 tiền. Tính ra là 9 tiền mỗi trận á, không ít đâu. Ui, thằng này nó nó nó, nó, nó cướp được con già của tôi. Lấy con Grand Herak cướp con già nhưng mà không có cửa ăn bạn ơi. Đấy, tôi giờ tôi là 4 glide rồi. À 6 glide rồi. Đấy, có sách gỡ lại anh em ơi, gỡ dần gỡ dần không sao. 8 tiền đập vào mặt. Ok, tiền thực ra cái sách này tôi cắn hết anh em ạ. Tôi không có giữ sách của tôi lên 11 đâu. Đấy, cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện mà mà rất là xa vời. Bây giờ cần phải sống sót đã, sống sót đã anh em. Bây giờ sống sót lên 10 đã. Rồi, cứ chốt là cái đồ này đã Giáp xương Giáp thép Ok Món đồ còn lại thì chắc là từ từ đấy anh em ạ Từ từ đã Đợi đi Chưa ghép vội Cái chống lé thực ra chưa cần lắm đâu Không ghép nha anh em nhá Từ từ thôi <coughs> Ê Bộ này nhìn quen không này Assassin bit này Assassin 4 bit Ồ oh. Khá quen đấy Khá quen đấy Level 9 À chưa 4 bit Đây là kẹp uh, ờ, Tetsulami vào Nhưng mà cái bộ đấy chưa Hyperon Chứ tầm này vừa 22 mà đã lên 9 Thì là sai sách rồi <coughs> Không đúng Đây chắc chắn là không phải fan của tôi Fan của tôi không chơi như thế Fan của tôi chơi là nhìn phát biết ngay Đấy, có rất nhiều anh em là gặp gặp những cái đồng môn ở trong game nhìn phát biết ngay là fan tuần cơm Đấy, chơi assassin mà chơi kẹp với cả 4 bit ý là thế nào cũng sẽ hyperon ở level thấp. Cái tầm này round 23 thì chắc là vẫn đang loay hoay ở level 7 thôi. Đấy, có một vài con là lên 3 sao rồi chứ làm gì mà up cấp lên 9 xong như kia. Không. <clears throat> Đây là người khác không phải phải phải fan ở kênh. Đấy mặc dù là nhìn thấy nó cũng là là bit đấy. Nó cũng là um, assassin bit đấy. <clears throat> Saman à? Saman kẹp người nước, bộ này bây giờ nó cũng khá là khỏe nhưng mà ờ, chúng ta chơi là Clyde nên là cũng không sợ lắm bởi vì là con người lướt này thì ờ, nó không có đam anh em ạ nó đâu có đam nó nó nó, nó lướt vào cái mấy cái con Clyde nó đâu có đam đâu đấy sách này chỉ để up lên 10 thôi anh em nhá sách này up lên 10 thôi rồi đấy bây giờ tôi lại lên rồi này anh em này tôi lại lên top 3 rồi này tiền lại không thọt nữa rồi đấy thấy chưa có sách vào nó khác anh em ạ Đấy Tiền tôi lại level 9 Tôi lại 20 tiền rồi Thế này là ổn rồi Lại ổn rồi anh em Đấy, tất nhiên là có những cái thằng khác nó ờ, cũng là khỏe Đây, ở đây là có thằng sạt boy nó đã lên được cái con Exit Ranger lên được 3 sao rồi đây này Càng đấy <coughs> Chơi Exit mà mà con co lên được 3 sao rồi là cũng căng đấy rồi, Thằng này cũng chơi Exit này Hai thằng chơi Exit à Egosit kết hợp với cả Hunter 6 Hunter 6 Egosit Không sợ Ui ôi tôi đang có chuỗi này anh em này Được rồi không? Được đấy chứ <laughs> Cứ tưởng thọt nhưng mà lại không thọt anh em ạ Đấy Một khi mà đã form đủ bộ rồi thì nó lại Tôi nói rồi nó lại là bình thường Kể cả là hết tiền nhưng mà khi mà chúng ta có cái sức mạnh đội hình ấy Chúng ta đủ cái sức mạnh rồi thì nó lại ok còn nếu mà hết tiền mà đội hình mà nó chưa ra được cơ thì nó mới mới mới yếu còn đội hình mà nó đã ra rồi ấy thì nó lại là ok anh em ạ đấy bây giờ nó là ổn <coughs> tất nhiên là có thể là trong cái trận đấu này chúng ta chỉ lên được 11 thôi đấy, còn 12 thì hơi khó 12 thì hơi khó bởi vì là um, tôi cũng không tích sách nhiều nhưng mà cố gắng lên được 11 là được rồi là đủ bộ rồi đấy 6 goblin 6 clyde trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ kết hợp hai cái bộ mà nó trâu chó nhất ở trong game nó tạo ra được một cái đội hình mà phải nói là bất tử liệu rằng có phải là như thế không đấy trên lý thuyết còn thực tế nó như nào thì hồi sau anh em sẽ rõ nhá ok giờ tôi còn đang tụng một thế này <laughs> cộng 5 rồi anh em ơi <clears throat> đó lên 10 đó trên thành cái giáp xoay đấy giáp xoay thôi Cái chén thánh thì nó thêm cái phần trăm uh, Nó gọi là sát thương, giảm sát thương Nhưng mà nó lại có cái là nó thiếu đam Đấy Giáp xoay thì nó thêm máu, nó thêm đam Đánh vào là xoay là, là có gây đam nữa Nó cũng rất là ok Anh em nhá <clears throat> Rồi, cứ, cứ đắp giáp vào người con này thôi anh em ạ Trận này tôi phun trâu chó luôn Đắp vào toàn giáp một tí nữa là có bộ Goblin nữa Thì nó còn hồi máu theo theo theo dây và nó còn có thêm cả 15 giáp nữa cơ Tức là cái con nếu mà chúng ta chơi cái con Avenger Glide thì nó sẽ rất là khỏe đấy Rất trâu luôn đấy <clears throat> Ít nhất là bình thường đã có 30 giáp rồi nhá 30 giáp rồi Đấy còn hên xui cái giáp của bọn Glide nó bật lên nữa thì nó có thể nó lên tới hơn trăm giáp Trời ơi hơn trăm giáp thì càng lắm nhờ Lúc đấy thì chắc chắn là nó gọi là bất tử rồi đấy Tí nữa thêm cái giảm sát thương của cái chén thánh nữa thì nó phải gọi là bất tử thật sự luôn Anh em ạ Tầm này con Avenger Clyde không dễ gì giết được đâu Rồi, đây rồi Goblin Warlock lên 11 Ok Vậy là tôi đã lên được 11 anh em nhá Tức là bây giờ chúng ta đã đủ bộ rồi đấy Nếu mà chả may mà có một cái gì đấy mà chúng ta không lên được 12 ấy Là ngay cái thời điểm hiện tại là chúng ta có thể kiếm Goblin chúng ta cho vào Đấy <clears throat> Kiếm ngay Goblin cho vào ở cái thời điểm hiện tại là được rồi Ok rồi, form được rồi Rồi ra bom một cái này, ra ca lông một cái là thôi là xôi xong Cần là cần là con ca lông nha anh em nhá Bộ này thì nó cần nhất là con ca lông Còn con bom thì uh, không sao Con bom kể cả không ra cũng, cũng không sao Lấy con khác Goblin khác Nhưng mà cái con ca lông là bắt buộc phải có Thì nó mới ra được cái bộ này Cái bộ uh, 6 Glide 6 Goblin là Chúng ta sẽ đánh đến khi nào chúng ta ra là con ca lông đã Nha anh em nhá Tạm thời cứ để cái đội hình này Nó vẫn đang mạnh Rất là ok đấy <clears throat> Đó À 6 sáu Glacier 6 Glacier kết hợp với cả Velomancer làm co. Ây da, ây da, ây ấy ây da, ây kinh đấy. Ù. <laughs> kinh đấy. Ù, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, kinh đấy, kinh đấy. Đồ thế giới đấy. Ra 30 lấy cấp điên thì thằng này nó cũng căng đấy. về Hiểu rồi simple uh, chơi là, là, là, là, là 6 glacier kẹp với cả uh, warlock 4 warlock con uh, ờ, co là con uh, ờ, velamaster càng ui ừ, đây rồi anh em ơi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi bán con đi bán con uh, heo clyde à cái này thay Hellclide vào Ok Đây rồi, nhân vật chỉnh nữa rồi Có con này một cái là đủ bộ ở đấy nhá Bây giờ kiếm Goblin thì dễ thôi mà Không cần bom Không cần bom đâu Lấy kiếm mấy cái con hai tiền, một tiền vào là cũng đủ bộ Và tôi kích hoạt quy giạt luôn Cho nó dễ anh em ạ Kích hoạt quy giạt luôn Đấy Kích hoạt giạt là chúng ta chỉ cần 5 con Goblin thôi Ở đây là chúng ta có hai con rồi Kiếm thêm ba con nữa thôi Đơn giản mà con con con nào cũng được ok nhưng mà bây giờ hiện tại tôi vẫn thấy là tôi đang ổn nên là tôi cứ để cố gắng lên 12 ui thằng này to quá, spoil này top server này top server này ui ăn nổi không ăn nổi không đam to đấy đam to đấy nhưng mà ờ tớ giáp cũng to tớ giáp của tớ cũng to hay hay quá anh em ơi khả năng lên được 12 đấy lên được 12 là kẹp được thêm Thêm Glacier với cả Warlock nó còn mạnh hơn rất nhiều luôn đấy Secret Lancer này Lên được 12 đấy Tôi nghĩ là lên được 12 Rồi Kép được cái uh, hai tia cho con Kalong, uh, ca Kép được hai tia Đương nhiên là sẽ ghép rồi Đấy Ok Secret Lancer này cũng ngon cho vào thay cho con uh, Doctor cũng được Nhưng mà thôi Thôi anh em ạ Bỏ vào mất mất cái uh, Warlock Mất Warlock Không ngon, không ngon lắm Cần Warlock để làm gì Để đánh nhau với cả những thằng Assassin Đánh nhau với những thằng cốt đỏ Đấy À Assassin này Ôi Đấy, Assassin này Assassin đẩy cấp Và lên được con uh, con con sailing Nhưng mà mới có một sao thôi Chắc là vẫn chơi được Tôi nghĩ là vẫn chơi được Chơi được Cả lông cánh đấy nào Đúng rồi <clears throat> Được không sao Solo được Yên tâm Ngựa bây giờ ngựa xích thố rồi anh em ơi <laughs> Ngựa này ngựa xích thố rồi Trâu lắm Trâu lắm anh em ạ à. Thằng này nó là assassin thì tôi ngại cái gì Assassin sợ Clyde mà anh em Không sợ Đấm luôn Đấy Trừ khi thằng này nó là beat thì hơi sợ thôi Còn mày là assassin thì tao không sợ Ok Đấy Ui chúa quỷ này nhưng mà không chơi Đấy chuẩn bị ở lên 12 đến lơi rồi này anh em này Sắp lên đến lơi rồi Chỉ còn hai round nữa thôi anh em ạ <laughs> Mà trong đấy là có một round quái đấy, Tôi chỉ cần thắng round 30 31 thôi Chỉ cần thắng round 31 là gặp người là thắng thôi là chắc chắn là lên được 12 Và lúc đấy thì nó sẽ là cái bộ tối thượng anh em ạ Tuyệt vời Tuyệt vời, chỉ cần một trận thắng nữa thôi Chả nhẽ lại không được một trận thắng đúng không anh em Tôi nghĩ là một trận thắng thì là đơn giản thôi mà Đấy mà nếu mà chả may mà không thắng được Thì tôi nghĩ là tôi vẫn có thể sống sót Để đến được round thứ 35 Lết đến round thứ 35 rồi đủ bộ Được không? Chắc là cũng được <laughs> Cũng được Trong cái trường hợp mà nó yếu quá rồi Có thể chuyển Goblin luôn Đấy sau đó đến ra 35 thì mới bắt đầu vứt thêm human vào để kiếm lốt quyển sách lên 11 kẹp vào hai glacier kết hợp hai block thế thôi <clears throat> Rồi, yên tâm Đối thủ bây giờ nói chung là tôi vẫn thấy là tôi có thể cân được Trong cái đội hình này Ui lại giáp ra bỏ Nhiều giáp thật sự luôn Giáp này cho cá lông à Ui đây Mảnh linh hồn đây rồi Đây rồi Rồi Cái con Skelet Lancer thì thực ra Cũng tí cũng bán thôi anh em ạ Không không cho vào được ở level 12 ấy, cái slot 12 sẽ cho cái con Doctor Nó vừa có Warlock vừa có Glacier Anh em nhá Vừa có hồi máu nữa Đấy Con Lancer này mà nó lên được hai sao trước thì tôi cho vào tạm thôi Tí vẫn bán đi Đấy Một rau thôi Tôi chỉ cần ăn chó xin cái round này luôn đi Đỡ phải lằng nhằng rao này ăn ly ăn luôn nhá, ăn luôn nhá, xin nhá, xin nhá. Simple. Ô oh, được, được, được, thằng này được, thằng này được, thằng này được, thằng này được, thằng này vừa lấy ăn tôi nhưng bây giờ không. Bây giờ nó khác rồi anh em ạ. Bây giờ nó khác rồi anh em ơi. Bây giờ nó khác, bây giờ nó khác, bây giờ nó khác, bây giờ nó khác, bây giờ nó khác. Bây giờ có đồ cam, bây giờ có đồ cam. Đấy! Anh em thấy chưa? Thế là có sách rồi. Thôi <laughs> được rồi, thế là, là, là lên được 12 rồi anh em ơi. Ngon quá, ngon quá. Uhm phê Rồi ok nhá Bây giờ là chuẩn bị Goblin vào này Từ từ định hình cái đã Bây giờ có con Heaven Bomber là có ba Goblin rồi đúng không ba Goblin ở đây rồi ba Goblin kẹp hai Wizard nữa là bốn rồi bốn vậy là còn hai con nữa hai con Goblin nữa Kiếm hai con Goblin nữa Nhưng mà trước khi uh, form cái bộ uh, Goblin Thì chúng ta có thể cho là bốn Glacier Ờ uh, bốn glacier vào Rồi Con già này có thể là bán đi Cho con ca lông Cho thêm con ca lông nữa vào cũng được Rồi À vẫn còn thời gian Rôn rồi Rôn kiếm ca lông 2 Ca lông ca lông ca lông ca lông Đây rồi Ca lông Đây rồi Úi rồi, Được quá anh em ơi Úi dồi Thiếu một con goblin nữa đúng không ba goblin bốn goblin Thiếu một con Thiếu một con anh em ạ Rôn tiếp kiếm đủ thôi kiếm đủ thôi hết tiền luôn một con goblin nữa bạn ơi một con nữa đi hết tiền rồi thôi từ từ đã anh em nhá bốn glacier đã từ đã bốn glacier hay sáu glacier đủ không ơ chưa đủ chưa đủ thiếu con gì nhở à thiếu con um, thiếu, thiếu một con thiếu một con chưa đủ anh ạ thiếu con uh, con con, con Fortuner Teller Ui rồi anh em nhìn con gợ uh, con gợ tôi Nó hồi máu Nhưng mà vẫn thua ai giờ khỏe quá nhỉ 6 Hunter đúng không ai 6 Hunter à Khỏe đấy Ui đẩy 17 máu ra Kinh vậy Căng đấy nhở Thiếu đúng một con Goblin anh em ạ Tôi định là 6 uh, à, Glacier trước đấy chứ 6 Glacier 6 Clyde trước ấy, Nhưng mà thiếu một con Thiếu một con hết tiền rồi 27 máu chắc là chưa đi đâu Cứ lốt rau này đi từ từ đã Từ từ đã Không vội <clears throat> Từ từ đã anh em ạ Rồi còn rau 34, 35 cơ mà Rau 35 còn có đồ nữa Đấy Ờ tôi nghĩ là đứng tụm lại cái này ngon hơn Rồi Ok Ui rồi lại gặp thằng này Thằng này thì chắc chắn là thắng rồi Thằng này làm gì có cái cửa đánh đâu Này thì bán đánh đánh đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi Ui rồi ôi anh em thấy không Mềm lắm Không ăn thua Bây giờ tôi cứng lắm Đấm đấm nhanh đấy nhưng mà có có có, có giết được người không Đấy có giết được người không Không giết được à? Cho Fortuner theo lơ cái nhỉ Chán thật Thiếu một Goblin anh em ạ Thiếu đúng một con Bán đi rôn tiếp vậy Mua đát này Ui trứng này Thế thì uh, Đập Secret Lancer không Không không không chơi Hôm nay làm nó còn ten Bình thường là lấy trứng đập cho Secret Lancer Nhưng mà bây giờ tôi bán Secret Lancer đi tôi mua trứng <laughs> Hơi ngược đời một tí Đủ bộ ở đấy anh em Bây giờ là tôi có 6 Glacier rồi đấy Round này tôi ra được cái con đi Deflector này nhưng mà thôi Thôi anh em nhá Đã bảo là làm content theo yêu cầu nên là chắc chắn là tôi sẽ form cái bộ 6 Goblin 6 Glide Chứ tôi không chơi hệ coi như là cơ bản <coughs> Đây rồi, gặp thằng này thì ok, round trước vừa ăn xong Round này cậu ăn kiểu gì đây Ui chưa rồi, dính combo anh em ạ À đâu, combo đấy của tôi Ồ, thế thì Thế thì, thế thì bạn ơi Ui rồi ui rồi nhìn kìa Con ngựa nó đấm cho Ngựa khỏe lắm rồi đấy anh em Ừ lại ca lông Tôi nghĩ là bán con này đi Cho 4 Warlock vào anh em ạ Không chơi 6 Glacier nữa Glacier tí bán đi đâu Tí nữa cũng sẽ phải bán con đát thôi Nói chung là cái bộ này nó ở 12 thì nó chỉ kẹp thêm được đúng một con Đấy chính là cái con uh, Doctor vào thôi anh em ạ Bộ này nó hết slot rồi nha anh em nhá chơi gọi là vứt 58 5 à, tiền vào chơi tạm thôi. Đấy, có thêm mua lóc thì cái con ngựa của tôi nó sinh tồn nó sẽ khỏe hơn. Đấy, nó vua sinh tồn. Rồi. Bây giờ thực ra tôi thấy là bây giờ cái ngựa của tôi nó cũng đã rất trâu rồi đấy không hiểu tí nữa mà nếu mà thêm thêm 6 Berlin thì nó trâu lên cái mức độ như nào nhỉ anh em nhỏ Trâu lắm rồi đấy Đây rồi chén thánh thế này Thiếu đúng một con Goblin nữa thôi Ra đi Ui lại ra nên sợ Nó cứ dí bắt tôi chơi 6 Glacier anh em ơi Cứ dí bắt chơi 6 Glacier thôi này 6 Glacier Kẹp với hai vua Warlock à 6 không chơi không chơi không chơi Bảo trận này là chơi ấy rồi mà Thôi cứ từ từ đã Từ từ đã Cứ bắt dí vào Thôi thì mày lên hai sao cho mày vào gánh vậy Ok <clears throat> Rồi sát thủ vô tư bạn ơi Rồi thằng sát thủ thằng đi top 4 rồi Chắc chắn rồi Quá wow, trâu luôn anh em ạ Nhìn con ngựa của tôi mới là ngựa hai sao thôi đấy nhá Ngựa hai sao luôn Ngựa đấm hết Thôi xong rồi Xong rồi bạn ơi Xong rồi bạn ơi Xong rồi Xong rồi Xong rồi Xong rồi Ui dồi chồng Không ăn thua <clears throat> Xong rồi đấy Ui đâu rồi Một phát ra luôn này Thôi được rồi bạn ơi Đủ bộ đủ bộ đủ bộ đủ bộ Hay quá Bây giờ là bỏ con um, Lancer ra này Dash Spirit ra này Ơ Vẫn thiếu một slot Ở à, đây Ok Rồi Hiện tại là chúng ta đã form được cái đội hình huyền thoại rồi anh em ơi Kết hợp hai bộ Clyde và Goblin Để xem là cái mức độ trâu nó như nào anh em nhá Anh em ơi cho tôi tới cánh tay của anh em đâu rồi <laughs> Đâu xem nào trâu đến cái mức độ như nào Rồi ui sáu sáu sáu sáu sáu Exit này trừ giáp này Đấy sáu uh, Hunter sáu Exit Bắn không xi nhê luôn anh em ơi Cứng quá rồi Cứng quá rồi anh em ạ Nhìn cái bắn con ngựa đéo mất máu luôn <laughs> Trừ giáp nhiều đấy Nhưng mà tớ giáp nhiều lắm Trừ thoải mái luôn Trừ có 12 giáp và xi nhê gì Trừ 12 giáp nó còn chưa trừ hết cái giáp của bọn Goblin Ố Được có một round thôi à Ôi rồi ôi nhanh thế Chưa kịp coi như là trải nghiệm Trời ạ à, mạnh quá Không kịp trải nghiệm anh em ơi có nên làm lại một trận nữa nó như này không nhở <laughs> Nhanh quá anh em ạ Vừa form được đội hình cái đúng một